trai cô xuống rồi không trai cô xuống rồi ơi xin ra em chú em ơi đánh này mình chơi thằng lan mình quê em nè nó dễ chứ không phải gì mình chơi mẹ tao lao mẹ đi tao lao tám không rồi tám không rồi tám không rồi Ờ, Maligato anh em cứ đòn, cứ đòn 15 mạng không chết mạng nào 150k ông ơi à, lại lại 15 mạng không chết mạng nào ui căng quá nhở ok luôn ông ơi rồi cảm ơn toàn nhá cảm ơn toàn luôn đấy sao níu nhá à, Ari à Arigato à Arigato chứ không phải Ali à ok em ơi Arigato xin địa chỉ em gửi kẹo ăn ơi à kẹo hả 10 triệu ấy kẹo à kẹo kẹo gì em ơi ủa gửi kẹo là sao ra từ kẹo đi buông hả anh, đi uh, anh ờ, anh chơi đi buông kẹo hả thôi mà nhiều thôi thôi thôi bậy bậy bậy bậy bậy quá lúc chiều xem tivi đánh như ly cầm bảng cung áo cho may đúng đi cứng nhắc trên đấy à à, nói chung uh, mỗi người đánh uh, một cái thức khác nhau anh em ạ chứ không không nhất thiết là mình phải cầm theo như Levi cũng không nhất thiết là Levi phải cầm theo như mình cái này là chơi game mà chơi mình đặt gì vui là mình chơi thôi kèo kèo kèo này mới do là mình uh... áo tròn may thì cũng lợi áo tròn may thì lợi lắm nhưng mà cái của mình nó cũng lợi nói chung cái nào nhưng mà gán đừng để có máu nhiều cái nào cũng được rồi nha lĩnh lên đó nha lĩnh lên đó nha đợi đợi đợi cho em hai ba công kia đi lên nè lên nè lên nè Saco có Saco có Saco Chơi này chơi luôn là nó flash nó flash Ăn hết chiêu anh ơi Saco bỏ, bỏ. luôn trước Em em đứng đợi anh từ chiều rồi đó Mày đứng đây đúng không? Nó bỏ rồi bỏ Đi Ê ê, ê. em em em vừa nó về nè nó về nè không không không nó, nó về phải đợi nó một chút nó đâu về đi luôn ui à. tăng tốc đi luôn giờ em ơi thằng thằng ca cô hình như nó mới ăn ờ, ghét không nó gà em như nó cướp hay sao á biết cướp hay sao em ơi nó cướp anh rồi nãy em mới thấy đánh cái ờ, không không không hẳn cãi mà đúng rồi đúng rồi bày đá bày đá bày đá cảm, cảm ơn video nha có cướp lắm có nhất đi ăn ăn ngon miệng nha ăn ngon miệng nha à dễ là thế thôi cướp thế thôi Được. nhưng mà để giết nó khó lắm anh ra anh ra em đang đòn em đang đòn hai mươi không lô đết một củ anh ơi à hai mươi không à hai mươi không mà mơ video nha không video nó cắm mắt bên đây đây mình không được căng á, căng á. Này này. Đây đây đây đây đây. Ôi. Đây này. Ôi. Dạ anh anh chơi cái này là anh toàn Em em game sớm không à? Game nào phải em game sớm để lâu nó mất thời gian. Ôi hôm qua hôm nay được uh... Ờ, 20 không một củ. Ui rồi. Nát nhiều thế. Ai chà chà. Luôn anh em ơi. Chào này căng quá nhỉ? gặp em đánh Saco là to lắm à gặp em đánh Saco là to lắm à thiệt không có, có chắc chắn chưa quang quang Saco mà anh cũng chưa sợ nha quang Saco gặp anh thì còn hơi hơi cổng đó nha có luôn ra mà xa quá xa xa xa quá đường mình không bao giờ nhường blue luôn luôn á em qua blue chưa cho đi à, đi qua đây cướp này thôi thôi thôi thôi thôi đừng đừng đừng mana rồi đó à đừng đừng đừng đừng thôi đừng ôi đừng hát mà luôn rồi luôn rồi em nó ăn rồi sao anh hả chưa chưa ăn chưa ăn chưa ăn hả em vô đây ông ơi ăn sỏi xong rồi nè ăn sỏi xong rồi giỡn anh em ơi nãy nãy mình giỡn thôi. chứ từ 9 giờ tới uh, ờ, 10 giờ anh được có 5 6 mạng rồi chị ơi 6 mạng anh em đếm nha 6 mạng lên nè lên nè lên lên tốt rồi đây đây đây ngồi đây ngồi đây ừ, rồi nó nghe đó rồi đó năm nào xong thế nhỉ năm sâu thế nhỉ nè nè nè xuống là xuống là xuống là xuống là xuống rồi anh em ơi anh em ơi xuống anh em ơi máu anh em ơi để ông chơi master luôn đó không á thì ông combo nhanh hay là chọn là combo vậy không có master ông thằng già thằng già rồi thằng thề với anh hiếu anh em à hôm nay nhiều ờ, nam rồi à, nam rồi à, lên lên câu số năm rồi ơi hôm hôm nay ờ, có việc hôm nay nhiều ờ, ra đẩy nhanh anh sẽ giảm biết nè kè dạ, này em xin mọi người like á xin mọi người like á bên youtube like nó quan trọng lắm ban đầu like nó được nãy giờ em cũng xin nhiều được ờ, ba trăm ờ, sáu mươi tám triệu thấy chú già thấy tham mà cảm ơn em ờ, hôm nay đấu một ui ui ui ui ui ui ui ui con cô cầm thiêu đốt thì còn may ra may ra có cơ hội để mà ăn nhưng mà cầm flash thì chi ra lắm kiểu như là vô hại vô hại không biết được giờ dạ anh em à tiền nhiều tiền nhiều về nó về luôn tiền nhiều thì phải tiêu anh em ạ thiếu biết phòng ai là như thế hay hơn à tự nhiên là sọp rồi so với thang điểm thì sọp chín là mình khoảng bốn ờ, bốn năm thôi mình đánh cho vui mà chơi game này mỗi người đang sẽ có một cái mục đích nó khác nhau anh em ạ nhưng mà để mình chơi cho vui mình đi sọp rồi sọp chơi theo kiểu là đánh ờ, đánh nhà em á nghiệp nãy nãy nãy nãy chị bảo có năm năm cao mình cho bốn cái like à bốn cái like nó đâu có định đâu ông giòn đấy à cho xin một like thôi anh em cho xin một like là vui lắm rồi anh em cho từ bốn like <laughs> đòn quá đẹp rồi suốt ngày suốt ngày đòn trai cô xuống rồi con trai cô xuống ừ. rồi ơi xin ra em xuống em ơi đánh này mình chơi thằng mình quên em nó dễ chứ không phải gì mình chơi mẹ tao lao <laughs> mày đi tao lao tám không rồi tám không rồi tám không rồi hai hai không do nó nhiều hai hai mạng nhiều cũng nhiều nhưng mà giờ kiếm đâu ra hai mạng ờ, anh em nhỉ kiếm đâu ra hai mạng để mà em đây cảm ơn em nha cảm ơn em nha có nay em xem quá nhiều quá, đã luôn kiếm đâu ra hai mạng để ăn kèo nhỉ ôi mình đẩy nó đi ra xa luôn mà như là ca mạng như được thôi nếu à, nếu mà em kéo thì... Ôi, không à, mua cái đó bỏ anh bỏ em à? donate xong ờ, momo cho hình như qua donate qua momo là nhận được mua nè còn donate qua lan tôi thì có thứ rồi thôi em luôn rồi em luôn rồi nó chụp đây nó chụp nó lòi đầu đánh ấy nói mà trơn rồi xong xong taxi rồi luôn người được chọn luôn anh em quay quay quay quay thôi bỏ bỏ bỏ khỏe lắm uh, ờ, modern này khỏe lắm nhận được tiền chưa em em ơi em em, em nhận được rồi nha chị ơi em cảm ơn chị nha em cảm ơn chị ôi tối nay em giết có sáu mẹ rồi mà mà em cảm ơn chị nhiều nha kiếm này đây kiếm của tôi đây <coughs> ngay mạng nữa có tung tung bơ con này là Ew. airway rồi mình donate là làm sao sao không nhận được à sao không được à nếu mà trên trên được cái này mình không rõ rồi cảm ơn nha cảm ơn bạn nha chắc là nó lắc chắc là nó lắc trời anh em chơi vậy hồi mấy em cái mình đang phát tại vì à, em không mình chưa có người yêu nha bạn ơi hiện tại anh anh em mà muốn kết bạn với mình thì bữa à, nay mời các bạn của mình còn đưa tả vậy đấy xong rồi uh, ờ, yeah, comment ờ, comment lên cái uh, trạng thái mà mình đang xong game mình hold lộn cho anh kim xong rồi mình ra bên đó hold lộn ra ra ra các bạn win rồi win rồi mười sáu phút rồi đó anh đang chơi với cu em anh nha sao không like youtube rồi à? like à, youtube có đâu có tiền đâu em ơi like youtube nha bây giờ bây giờ ví dụ à, like ở facebook mình được ngàn hai ngàn view nhưng mà mình được lương cứng mình có lương cứng còn như like bên facebook á là mười ngàn view nó không có tiền anh em có tiền không có tiền vậy nó có một chồng mà hai con mình facebook đi đà lắm à youtube đi đà lắm như like mà được mấy chục ngàn view á thì uh, nó khác anh viết nè anh ơi nhìn lúa mắt ồ thổi tiếp em ơi cái nào cái nào thổi cái nữa em ơi à không được kèo rồi nhưng mà không sao không sao không sao Mít top 25 xác 100k, mít top 25 sát rồi. Hôm qua Đó, chuyện rừng với ờ, rừng, bảo thế mà Nam. Hôm qua chuyện nói 25 xác. Bây giờ hai thằng cộng lại là được uh, ờ, 997. Mình quê ở Sài Gòn nha anh em ơi. 76 à, ra cuồng ngải anh em nhá, anh em cuồng ngải alo nhá. 85 game mà anh em ạ. Sắp uh, sắp chuẩn bị ra tới đâu nhá. À, Bình Định Phú Yên, Bình Định Phú Yên bảy bảy bảy tám mấy tối nay đủ à. ờ, bảy bảy chục gram không ta ờ, à, kênh là kênh mít là em search giúp anh là cô zota cô zota ở bên youtube